Chào các anh chị cô bác, hôm nay em sẽ giới thiệu quý anh chị một căn nhà một lầu diện tích 4m2 nhân 25m, thổ cư là 102m, giá 2 tỷ 350. Và đây là đường vào à, vị trí của miếng đất. Đây là ngã ba chợ đường. Từ ngã ba chợ đường chúng ta chạy khoảng 200m à, quẹo vào hẻm. Tên L52 đây là đường TNL52 do đường ờ, mới chầm mưa và đang làm ờ, bờ kè xe chạy qua chạy lại nên đường hơi sình trời nắng thì rất là ráo hẻm này thì ờ, xe hơi xe tải vào vô tư nha các anh chị miếng đất thì có diện tích là 4m2 nhân 25m thổ cư là 102m được chủ giao bán với giá là 2 tỷ 350 mình có thể thương lượng trực tiếp với chủ trên đất thì có sẵn một cái nhà cấp 4 có lầu có sân thượng từ đường Hà Mỹ Giáp vào à, khoảng 400m à, là tới vị trí miếng đất nha các anh chị đường này thì đang làm bờ kè sau khi làm bờ kè xong sẽ đường sẽ lên nhựa nha quý anh chị thẳng phía trước chúng ta sẽ ra tới à, sông Sài Gòn Đây là vị trí của ờ, lô đất Lô đất có chiều ngang là 4m2, dài 25m, có sẵn một cái nhà, có một lầu và có sân thượng Phía trước thì còn lại sân rất là rộng thuận tiện cho chúng ta để xe hơi, trồng cây, lập vườn Đất nằm ở vị trí hai mặt tiền, phía trước là một con đường Và bên hông chúng ta còn một con đường rất là rộng nữa nha các anh chị